Chào tất cả các bác Đây là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu tam sắc Mà hôm nay khi làm video này em muốn giới thiệu đến với các bác Đây Hột tam sắc là nó sẽ như thế này Còn nếu như nó là hột trợ thì cái mặt này của nó sẽ là dấu huyền Đây nhá, ví dụ em so sánh luôn Đây Đây Đây là một hột tam sắc và một hột tam huyền này các bác này Đó Và tại sao em lại gọi, em lại làm nó là cái bộ hột tam sắc Bởi vì em để phân biệt với các bác là hột này là hột do trực tiếp tay bên cơ sở em làm ra chứ không phải là bo từ hột 14 ly xuống hột 13 ly để làm thành mắt hí hay mắt cạn cho các bác vậy nên các bác hoàn toàn có thể yên tâm về cái phần chống thời thợ nghe hột là sẽ đảm bảo không thể nghe được hột bởi vì là cái mắt em khoan nó rất là nông nó cạn các bác nhá nó không sâu như mắt hột chợ đây đây là hột chợ còn đây là hột mắt tam sắc này đó thấy chưa ạ với cái bộ hột tam sắc này các bác với cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì các bác có thể lắc hột đi theo ý muốn của mình giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu được và ngoài ra lắc bình thường cái bộ hột nó đi rất là đều 5 năm và tỷ lệ lên bảo cũng rất là cao và bác nào mà muốn được tư vấn kỹ hơn cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bạn zalo với em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây các có thể lên trực tiếp cơ sở để test hột khi nào mà các bác nhận cái bộ hột này về tay em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc bộ hột đi theo ý muốn của mình và em đảm bảo về cái tang tích là ăn thua trẻ hột hoàn toàn không tang dành cho các bác tay cái khi đi lắc tại các đấu trường lớn các đấu trường C1 các bác nhá và nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được mình chỉ cần bộ hột thôi bây giờ em sẽ test thử cho các bác cái độ đi đều của cái bộ hột tam sắc này đây là đang là tài đúng không ạ xỉu tài xỉu tài được chưa ạ bây giờ em sẽ lắc luôn giữ tài cho các bác này một tài hai tài ba tài bốn tài năm tài được chưa ạ bây giờ em xuống xỉu này